hai xin nhận quyền của các bạn Oh, Thank you. mình không biết đánh trống nhưng mà thấy người đánh cũng có kiểu đánh theo nếu mà có tệ quá thì mọi người cũng ném đá ít thôi đừng có ném nhiều quá để mình còn à, chia sẻ nhiều à, video mới cho quý vị nghe nữa xin tôi ơn quý vị nhiều với thứ hai à, thì nhớ đăng ký kênh chia sẻ cho mọi người cùng xem like cho mình hay là bình luận để đóng góp cho mình nếu quý vị mà có yêu âm nhạc thì